Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường tuần từ 14 cho đến 19 tháng 12 của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý biết ạ, tuần trước là một tuần giao dịch rất thành công của chúng ta đúng không ạ? Chúng ta tập trung vào hai mã là vàng và các cặp uh, tiền tệ gắn với đồng bảng. Thì vàng uh, thị trường vàng hoàn toàn cậu vàng tiến đến vùng 70 65 70 cho chúng ta bán Chúng ta dừng lỗ 80 thì giá không chạm, giá tiến cao nhất được 75. Sau đó nhá nhanh chóng giảm xuống và giảm xuống đến 25. Mấy lần thị trường và giá giảm xuống 25. Một cầu 35 40 điểm, 40 giờ đô cũng là một cầu rất thành công trong tuần rồi. Còn đối với đồng bảng cũng vậy. Đồng bảng chúng ta cũng hoàn toàn thành công. Đấy. Với cái chiến lược bán quanh 1.3500 của chúng ta và thực tế thì đồng bảng đã có thời điểm giảm đến 1.130 trước khi đóng cửa 1.3200 nói chung là đồng bảng biến động tầm à, gần 400 pip à, vàng thì biến động hơn 40 đô Đấy. GZ cũng vậy Đấy. việc mà việc chúng ta bán quanh 40 41 giá cũng đã có thời điểm xuống sâu nhất đến dưới 37 rồi trước khi đóng cửa 375 có thể nói là chiến lược tuần qua của chúng ta là một chiến lược thành công tuần tới thì xu hướng cậu vàng à, như tôi nói với việc tuần trước, cậu vàng nhanh chóng đầu tuần chạm đến ngưỡng ờ, kháng cự vùng quanh 70, sau đó là đi xuống nhưng lại không test được vùng 1800 cho chúng ta mua. Như vậy điều này thể hiện cái lực mua hiện nay đang khá là mạnh. Và tuần tới thì nó lại có thông tin quan trọng nhất chính là cuộc họp FOMC vào giữa tuần. Do vậy chúng ta xét về mặt kỹ thuật thì lát nữa chúng ta sẽ quay lại để chúng ta điểm qua tin và phân tích qua về cơ bản à, chúng ta thì là người nhà đầu tư nhỏ lẻ do đó chúng ta giao động theo giao dịch theo hành vi của giá thôi tức là phân tích kỹ thuật là chính nhưng chúng ta vẫn quan tâm đến phân tích cơ bản để chúng ta dự đoán cái biên độ của nó biến động thị trường từ từ đó chúng ta sẽ là uh, có những điểm ra vào lệnh nó phù hợp hơn thứ nhất tuần trưa trước là một tuần như tôi nói là không có nhiều thông tin giá sẽ biến động theo phân tích kỹ thuật và thực tế giá biến động theo phân tích kỹ thuật thông tin CPI của Mỹ thì có tăng tốt hơn dự kiến một chút nhưng nó cũng không tăng quá mạnh nên không gây áp lực mạnh lên được giá vàng tuần tới tâm điểm cả thế giới thì tập trung vào cuộc họp FOMC như chúng ta biết đó, thì tuần tới Mỹ nó có những thông tin thứ nhất là ngày 14 là các uh, phiếu đại cử tri sẽ bầu cử Tổng thống Mỹ. Nếu không có gì thay đổi thì sẽ là 306 phiếu đại cử tri bầu cho John Biden. Cái này thì là cái mặc nhiên biết rồi. Cả hơn tháng này đã biết nên theo tôi nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Có một chút ảnh hưởng đối với cuộc uh, việc xác nhận uh, cử tri đoàn bỏ phiếu cuối cùng uh, xác định tổng thống đó chính là biểu tình của những người ủng hộ tổng thống Donald Trump thôi. Chúng ta biết một ờ, tổng thống đương nhiệm có hơn 70 triệu người ủng hộ, ờ, hơn 70 triệu người đang trong cái tuổi ờ, bầu cử ủng hộ thì đây cũng là một lực lượng rất là lớn và nếu Donald Trump cứ tiếp tục công kích cái cuộc bầu cử và không nhận thua thì rất có thể những người biểu tình ủng hộ ông ta sẽ có thể gây ra những cuộc biểu tình nó phức tạp hơn đây cũng sẽ là một yếu tố nó có thể là ảnh hưởng thì đây là thông tin địa chính trị thông tin địa chính trị thì chúng ta không biết trước được do vậy chúng ta cũng không thể biết nó ảnh hưởng thế nào nếu nó có xảy ra và ảnh hưởng thì chúng ta cũng lưu ý một chút thôi nếu có diễn biến bất thường ngoài phân tích đó là về thông tin về Mỹ còn thông tin về tình hình dịch bệnh thì cũng không có nhiều thay đổi hiện nay như chúng ta biết là thứ hai ờ, ờ, Mỹ và Anh cũng đã bắt đầu đưa vaccine vào tiêm Tuy nhiên hiện nay nếu vaccine từ lúc bắt đầu đưa vào cho đến lúc được phân phát toàn thế giới nó cũng mất rất nhiều thời gian 4 đến 6 tháng cơ nên thông tin vaccine nhiều khả năng nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường nữa bởi vì nó nhàm rồi còn số người chết cũng như thông tin về dịch Covid nó cũng không ảnh hưởng nhiều vì sao? vì như chúng ta biết bây giờ mỗi ngày là đâu đó là 700.000 người nhiễm bệnh 12.000 người tử vong đó cái này nó thành mặc nhiên rồi bây giờ là xã hội Ờ, cả thế giới là chấp nhận sống chung với dịch bệnh chấp nhận việc ờ, đào thải số người chết tăng lên là quy luật tự nhiên và nó sẽ là đào thải xã hội thôi cái này thì chúng ta sẽ sớm thấy 100 triệu người nhiễm bệnh và 2 triệu người chết có lẽ nếu tôi không nhầm thì nó tầm một tháng nữa chính xác nó sẽ là một mùa đông chết chóc đấy còn hiện nay thì về việc ờ, chọn giải pháp đối phó với dịch bệnh thì mỗi nước sẽ có một cách khác nhau. Ví dụ như ở Mỹ thì cũng có khá nhiều bang ờ, tái áp dụng lệnh phong tỏa từng phần, tức là phong tỏa các ờ, dịch vụ nhu yếu phẩm không cần thiết, ví dụ như nhà hàng hộp đêm rồi tránh tụ tập đông người. Còn Đức thì trước đó đầu tháng 12 Đức cũng phong tỏa từng phần, nhưng mà từ ngày mùng 16 tháng 12 Đức sẽ chính thức phong tỏa toàn phần. Đó tất nhiên là khi dịch bùng phát thì mỗi nước sẽ có một cách lựa chọn đối diện khác nhau cái lệnh phong tỏa này thì chủ yếu nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và ảnh hưởng đến việc giao thương thương mại đó chứ còn cái dịch bệnh thì kéo dài cả năm nay rồi ít nhất phải đến mùa hè sang năm nó có được kiểm soát với kiểm soát chắc chắn chúng ta còn 6 tháng ở phía trước nữa tiểu trung lại trong về phần ờ, tin cơ bản thì tâm điểm tuần sau nó sẽ tập trung vào cuộc họp FOMC nhé. Cuộc họp FOMC diễn ra vào đêm ngày thứ tư, dạng sáng ngày thứ năm. Tôi lưu ý quý vị, đây là một cuộc họp rất quan trọng. Ngoài cái tính chất của nó là cuộc họp cuối cùng của năm và thứ hai là nó định hướng uh, cái chính sách lãi suất năm sau. Bên cạnh đó thì cái uh, biên bản cuộc họp của Fed, cái việc uh, đánh giá FOMC Economic Projection này Đấy, cái việc ờ, đánh giá về nền kinh tế Mỹ năm qua và cái phát thảo cái khung của nền kinh tế Mỹ, nền kinh tế và cái chính sách tiền tệ năm tới nó sẽ cực kỳ cái năm qua thì có lẽ không phải bản sẽ không nhiều quan tâm đến dữ liệu năm qua nhưng cái việc ờ, đưa ra cái dự đoán phát thảo nền kinh tế năm sau và đưa ra cái chính sách tiền tệ ờ, của Fed thì sẽ cực kỳ được quan tâm như chúng ta biết cái gói kích thích kinh tế của Mỹ thì hiện nay vẫn đang rất là bế tắc. Châu Âu thì nhanh chóng đưa ra gói kích thích uh, hơn 2.000 tỷ nhưng chúng ta biết là gói kích thích châu Âu đưa ra hôm thứ sáu gần như thị trường không phản ứng. Đấy. Thì chúng ta biết là cái cái cái tôi cũng chưa biết là thị trường vàng sẽ phản ứng thế nào với cái thông tin gói kích thích nhưng có lẽ là chờ đợi cái biên bản của họp FOMC thôi chính sách lãi suất thì nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách cũ đó còn việc Fed có tăng gói nới lỏng tiền tệ hay không thì chúng ta phải chờ đợi nhé không biết là Fed sẽ tăng nới lỏng tiền tệ hay là sẽ có cái động tác gì thay đổi vì chính sách ờ, kích thích tài khoá sớm muộn sẽ được thông qua vấn đề là quy mô gói kích thích là bao nhiêu và bao giờ được thông qua thì cái này chúng ta chưa biết được giới đầu tư thì đang chờ đợi là khi gói kích thích không được thông qua thì Fed sẽ tăng tăng mua trái phiếu đó, tăng quy mô hiện nay Fed đang ở quy mô là 120.000 tỷ 120 tỷ đô một tháng chúng ta chờ đợi xem của FOMC nó sẽ quyết định rất lớn đến xu hướng của vàng và các thị trường tài chính trong tuần tới do vậy chúng ta hết sức lưu ý ờ, đến ờ, đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm nhé bên cạnh đó trước đó thì cái doanh số bán lẻ của Mỹ cũng sẽ được công bố uh, doanh số bán lẻ và chỉ số PMI uh, e, ờ, sản xuất thì đây là hai cái chỉ báo nó cũng rất quan trọng trong tuần diễn ra tối ngày thứ tư ngày thứ năm thì ngoài ra ngày thứ năm ngoài FOMC vào dạng sáng ngày thứ năm thì như thường lệ nó vẫn có là tối ngày thứ năm vẫn có là số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp à, giấy phép xây dựng và lượng nhà khởi công mới ngày thứ sáu thì chúng ta không có thông tin nói chung thông tin sẽ tập trung trong ngày thứ tư và thứ năm nhé chúng ta hết sức lưu ý rất có thể biến động mạnh sẽ diễn ra vào ngày thứ tư và thứ năm nên ngày thứ tư thứ năm chúng ta giao dịch hết sức cẩn thận ngày thứ hai thứ ba không có thông tin mạnh thì nhiều khả năng thị trường sẽ đi theo kỹ thuật và đi theo xu hướng tuần trước đó là về góc độ thông tin bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào phân tích kỹ thuật xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì hiện nay Ờ, cái biên độ tuần trước vẫn sẽ đảm bảo cho thị trường trong à, hai phiên giao dịch đầu tuần là thứ hai và thứ ba tức là thị trường sẽ sẽ được khung trong cái biên độ tuần trước 823 cho đến 875 trong tuần. Do vậy nếu đầu tuần hai phiên ngày thứ hai và thứ ba thì chúng ta vẫn giao dịch trong biên độ tuần trước, nghĩa là gì? Giá mà xuống đến vùng từ 20 đến 25 chúng ta canh mua, chúng ta dừng lỗ khi giá phá qua 20 tức là khoảng 17 18 gì đó đó giá lên thì vùng trên 70 chúng ta bán 70 75 chúng ta bán dừng lỗ qua 80 đây là biên độ trong tuần à, hai phiên đầu tuần còn chúng ta sẽ đợi biên bản của họp FOMC vào đêm ngày thứ tư xem giá có break out một trong hai vùng này không đó nếu giá break out vượt qua cái vùng 75 80 chúng ta dừng lỗ lệnh bán và lúc đó chúng ta sẽ không bán nữa nhé nếu giá break out nhưng chúng ta vẫn chờ đợi ở ờ, kênh giá trên kênh giá trên thì tuần tới nó sẽ diễn biến đâu đó quanh 925 930 nhé tùy theo điểm chạm trong tuần 920 925 trường ngược lại nếu giá lao dốc xuống thì cạnh dưới của chiều lao dốc vẫn là tầm 750 760 thôi Đấy. còn rất nhiều bạn hỏi là nếu bây giờ giá nó phá qua 20 nó về 1800 mua không vẫn mua bạn nhé Đấy. quanh 1800 chúng ta vẫn mua và chúng ta vẫn dừng lỗ khi mà giá phá qua uh, à, 795 Đấy. quanh 1800 chúng ta vẫn mua được cộng trừ chúng ta dừng lỗ tầm 7 10 đô thôi Đấy. tức là ưu tiên của thứ hai và thứ ba thì chúng ta vẫn ưu tiên là mua 9 820 825 dừng lỗ tà 5 đô nhé còn ờ, ưu tiên bán vẫn là vùng 870 875 đấy và dừng lỗ 880 đấy là trong tuần xét dưới các chỉ báo kỹ thuật thì chúng ta nhìn thấy là Ichimoku vẫn hoàn toàn là mây giảm nhưng hiện nay thì cạnh dưới mây lại đang có dấu hiệu spena đang có dấu hiệu là đi lên đấy nên nó sẽ có một nguy cơ tức là nếu tuần tới khi giá break out được vùng 7 8780 này thì tự nhiên mây nó sẽ có thể cắt lên tạo ra mây xanh thì lúc đó nó sẽ khá là phiền. Trường hợp tốt nhất là giá không break out vùng 880 này. Để không break out vùng 880 thì nhiều khả năng của FMC sẽ không đưa ra thêm cái chính sách tiền tệ mới nào cả và tiếp tục chờ đợi. Thì đưa chị Thường về trạng thái đá rồi, tức là vẫn như cũ, như vậy nó sẽ biến động theo kỹ thuật. Đó. Biến động theo kỹ thuật thì nó hoàn toàn có thể xuống tiếp bởi vì khá nhiều nhà đầu tư lại kỳ vọng đây chúng ta nhìn lại lại kỳ vọng giá vàng giống như tháng 3 tức là phá qua MA 200 phá giả sau lên thật nhưng cá nhân tôi thì không tin không không không thiên về hướng đó tất nhiên là không phải tin hay không tin vấn đề chúng ta tin hay không tin chả có ý nghĩa gì cho thị trường cả à. vấn đề tôi không thiên về hướng đó bởi vì đợt tháng 3 là tiền cả thế giới đổ ra nó rất là nhiều hiện nay thì tiền vẫn đổ ra đấy nhưng mà cái cái cái mức độ và cái cường độ nó giảm hơn rất nhiều à, thứ hai là chúng ta nhìn thấy là có khá nhiều quỹ đặc biệt các quỹ ETS là đang bị rút tiền khỏi thị trường vàng rất là lớn chưa có dấu hiệu dừng do vậy chúng ta hết cẩn thận cẩn trọng thị trường vàng thời điểm thời điểm này Đấy, còn theo quan điểm cá nhân tôi thì vàng điều chỉnh chưa được 20% so với đỉnh nên tôi vẫn chưa chưa chưa chưa tin vào cái khả năng vàng đã tạo đáy đó, tức là có đáy của trụ kỳ mặc dù vàng điều chỉnh đến thời điểm này cũng không phải là ít nữa điều chỉnh từ giữa tháng 8 đến giờ tháng 12 rồi hơn 3 tháng rồi cái mức độ điều chỉnh thì có thể chấp nhận được trong một chen lên nhưng mà nó chưa đủ cá nhân tôi vẫn thiên về hướng nó sẽ điều chỉnh à, tầm 5-6 tháng tất nhiên đây là cá nhân tôi và thời điểm này nhé quý vị lưu ý là thời điểm này thì như vậy chứ còn nếu nó vượt hoàn toàn chen thì thì là nó đi lên rồi chưa nói được bây giờ vượt 9 thậm chí 2.000 thì chưa thể nói được nhưng thời điểm hiện tại và với nền giá hiện tại thì là như vậy đối với ờ, chart 12 giờ thì nó vẫn tiếp tục là xuống thôi chưa hề có dấu hiệu đi lên vàng cũng chưa vượt mây nhé à, ờ, thứ hai là giá cũng đã dưới M200 của 12 giờ rồi hoàn toàn vàng có thể test lên vùng 920 925 test M200 trên chart 12 giờ rồi đi xuống thôi cái này cũng không quá ngạc nhiên đối với tuần thì vàng vẫn trong chen lên đấy, đấy. cái mây tăng này không hề có dấu hiệu bị xuyên thủng đó cá nhân tôi thì vẫn kỳ vọng vàng sẽ thuyên tuy không xuyên thủng mây tăng nhưng vàng sẽ nhanh chóng xuyên về cái khu vực dưới nhìn bảy ở khu vực này trước khi co lên nhưng mà với việc hai tuần vừa rồi một tuần tăng giá mạnh và một tuần ờ, doji gần doji thì chúng ta cũng hơi khó nhỉ chúng ta cần chờ đợi một hai tuần vàng xuống rất mạnh trước khi bật lên còn cá nhân tôi thì tôi cũng không hy vọng là vàng sẽ phá cái mấy tăng trên đồ thị tuần đó và hoàn toàn có thể tất nhiên là phá giả chọc dâu không tính đấy tôi vẫn kỳ vọng vàng về đến tầm này về được tầm này và vàng còn 4 ờ, tuần nữa để để có thể tạo ra một đợt phá giả lên thật chúng ta chờ đợi thôi nha nếu test cạnh dưới một lần nữa tôi vẫn kỳ vọng vàng test được cái cạnh kinh ra dưới một lần nữa trước khi quay lên đâu đó nó tầm 650.700 gì đó đó là về cộng vàng cộng vàng thì khá là rõ nét rồi chúng ta sẽ kỳ vọng là cậu vàng xuống thôi à, à già trung hạn thì xuống ngắn hạn thì chúng ta chờ đợi cuộc họp tuần sau và biên độ thì cứ vùng 75 80 chúng ta 70 75 ban xuống đó. vùng mua thì chúng ta lưu ý cái biên độ tuần trước nhá vùng 22 à, 25 này mua này đó. qua 18 dừng lỗ xuống đến quanh nghìn tám lại mua đó. qua tám lại dừng lỗ còn đương nhiên là về vùng 750 760 là vùng mua mạnh mua rất mạnh không tính nếu nó về được thì cũng phải chờ sau của FMC tôi chưa kỳ vọng tuần sau về được Cá nhân tôi thì kỳ vọng tuần sau đóng cửa dưới 1.800 tạo tiền đề cho hai tuần cuối cùng của tháng xuống là đẹp. Đó. Tháng này chúng ta cũng nhìn thấy là vàng hiện nay thì cái dâu trên thì có rồi. Đó. Vàng mở cửa rất thấp 1780 tăng lên được 100 đô rồi. Nếu tháng này tiếp tục là một tháng dí xuống nữa thì rất là đẹp. Không biết là tháng này dí xuống không hay là, là một tháng tăng giá chúng ta chưa biết được giờ chúng ta mới ở điểm giữa tháng thôi chưa đến giữa tháng nên chúng ta chờ đợi thôi đó là về cậu vàng tuần tới thì các bạn lưu ý là như vậy đối với à, các cặp tiền tệ thì chúng ta lưu ý một chút là tuần qua nhé đô la index thì đi ngang thôi hầu hết các phiên của đô la index thì đấy, à, 5 phiên đi ngang chưa nói điều gì có lẽ chờ đợi của họp FOMC sẽ quyết định xu hướng của đô la index đó là đô la index sẽ hồi trở lại 92 hay quay xuống 88 nhiều khả năng nhiều khả năng là quay xuống nhưng chúng ta chưa biết được có thể giá sẽ bị hút lên đó. vì chúng ta nhìn là giá rất cấp xuống nhưng mà mây không kịp giảm đấy mây lại có xu hướng span B có xu hướng kéo ngang đấy mà nếu nó kéo ngang nó sẽ hút giá về có thể hút giá trở lại vùng 94 xa hơn là vùng 96 là bình thường mà nếu đô la index mà phục hồi trở lại giá hút lên nữa thì thì các cặp tiền tệ khác sẽ đi xuống thôi có lẽ tâm điểm và là cuộc họp của Fed FOMC sẽ quyết định xu hướng còn khi chúng ta giao dịch ngắn hạn đối cặp euro này chúng ta nhìn thấy này euro tuần trước là một tuần đi ngang lưu diêu đấy à, tuần trước nhá là châu Âu công bố là gói kích cầu nhưng mà đô euro không hề đi xuống đấy do vậy tuần tới à, hiện tại ngắn hạn thì rất khó giao dịch nếu giao dịch euro thì các bạn bán quanh đỉnh cũ thôi. 1.2160 các bạn dừng lỗ 50 pip nhá. Còn trường hợp ngược lại tôi khuyên quý vị là nên ưu tiên mua lên, tức là đợi giá test kênh mua lên thì mua lên. Điểm mua lên tuần tới sẽ thấp hơn tuần trước. Nó sẽ cần test kênh ở 1.1800 1.1820 nhé Chúng ta chờ đợi phía này Tức là euro giảm khoảng 300 pip chúng ta kênh mua lên còn đối với ờ, USD trên AU thì nhiều khả năng AU sẽ tiếp tục <coughs> mạnh lên do vậy nếu USD trên AU mà test trở lại kênh thì chúng ta hoàn toàn vẫn ưu tiên canh bán nếu USD phục hồi kỹ thuật thì chúng ta canh bán nhé 1.2930 dừng lỗ chúng ta cứ dừng lỗ 560 pip còn chốt lời 2300 pip đó đối với tệ AU thì tuần tới nó lập đỉnh mới nhưng mà đóng cửa tuần lại một cây doji nó hơi lưỡng lự có lẽ chúng ta cần quan sát thêm Đó, xu hướng chung của AU đang lên mạnh chưa có dấu hiệu dừng đâu do vậy AU có lẽ là chúng ta nên cũng nên ưu tiên là canh điều chỉnh xuống để mua lên thôi trừ đây chúng ta ưu tiên tất nhiên là nếu giá xuống mạnh nó xuống 300 pip về M200 là tốt nhất chứ mua bán ngắn hạn thì nó cũng không khó u gì chúng ta tiếp tục không giao dịch đối với GU tuần trước thì khá là thành công tuần tới thì rõ ràng GU nó cũng đã hình thành cái cặp nến đảo chiều xuống xuống khá rõ chúng ta canh bán thôi nhá Đấy. và chúng ta vẫn tiếp tục canh bán nếu giá đo lại đỉnh cũ hoặc nếu không các bạn có thể bán sớm hơn là giá ở 1.3400 thì chúng ta dừng lỗ 50 60 pip thôi còn chốt là 2 300 pip ngược lại nếu giá tiếp tục lên 1.3500 550 thì chúng ta tiếp tục bán ở phía trên này và dừng lỗ 1.3600 nói chung là ưu tiên cá nhân tôi Vân Thiên về hướng là GU sẽ đi xuống giảm giá nên các bạn ưu tiên bán ở khu vực trên GJ cũng vậy thôi GU mà giảm thì GJ tiếp tục giảm chúng ta tiếp tục canh bán quanh cái chen này nhé vùng 40 41 nếu giá test lên Đấy, còn nếu các bạn nào bán sớm hơn thì các bạn cũng hoàn toàn có thể canh bán ở 39 395 và chúng ta dừng lỗ 40 GN thì tuần trước chúng ta bán vẫn là rất hợp lý giá sau khi phục hồi lên 1.19 150 1.1900 100 thì quay xuống tuần qua có thời điểm đã rơi gần 500 pip so với giá bán của chúng ta rồi GN chúng ta cứ canh bán thôi nhé tuyệt đối canh bán thôi giá cứ hồi lên là bán thôi tuần tới mà GN có hồi có lẽ nó chỉ hồi được đến 18900 thôi không hồi sâu đây hồi khu vực này là chúng ta bán thôi cái chen ờ, hai cái kháng cự trước thì nó rất mạnh vượt qua cái nó đi xuống và bây giờ tiếp theo cái hỗ trợ trước tuần trước thì bây giờ nó sẽ thành kháng cự nhé 1.1880 1.1900 đây là khu vực để chúng ta bán nguyên tắc giao dịch đối với họ nhà G chúng ta dừng lỗ 670 pip nhé chốt lời thì 2 300 pip đối với chứng khoán Mỹ tuần tới vừa qua là một tuần đi ngang có lẽ thì thị trường chờ đợi thông tin về gói kích cầu và vẫn chưa có thông tin gì về gói kích cầu có lẽ tâm điểm sẽ cuộc họp FOMC tuần sau cũng như thị trường hiện nay đang dồn nén nó đang có những cái bước tiến nó đang rất chậm rồi ờ, cá nhân tôi thì thiên về hướng nó sẽ cần một nhịp trước mắt là điều chỉnh đã còn tạo đỉnh thực sự hay không không biết chúng ta nhìn thấy thị trường cũng đã lên cố rất là nhiều rồi nhưng không biết là nó sẽ như thế nào m 200 thì hoàn toàn trong xu hướng đi ngang thông thường khi m 200 đi ngang giá sẽ có xu hướng bị hút về đây chúng ta nhìn lại khúc cũ này Đó. mỗi khi m 200 có xu hướng đi ngang giá sẽ hút về ít nhất là hút về m 200 đã còn sau khi hút về xong thì nó đi lên hay đi xuống không biết đó bây giờ m 200 khúc này hoàn toàn đi ngang nên giá hoàn toàn sẽ có xu có thể có xu hướng hút về 26 000 do vậy chúng ta chờ đợi tín hiệu đảo chiều thì tham chiến chứ nếu giá cứ đi lưu diêu lưu diêu thế này biến động hai ba trăm đô thì theo tôi tôi cũng không dám nhận định Dow Jones là thời điểm biến động hai ba trăm đô này với các lệnh ngắn hạn đấy. đấy còn với các lệnh trung hạn thì với kinh nghiệm của tôi giao dịch nhiều đặc biệt là M200 trên chát ngày mỗi khi M200 có xuống đi ngang sẽ hút giá về sau đó nó mới quyết định xuống thì các bạn nên chờ đợi việc mà 200 nó hút giá về một nhịp điều chỉnh của Dow Jones là không tránh khỏi và chúng ta chờ đợi nếu các bạn muốn tham chiến lệnh ngắn hạn thì chờ đợi một phiên uh, có phiên uh, đảo chiều áp đảo hiện nay uh, thì Dow Jones đang có một cái kênh giá này nếu các bạn giao dịch các bạn có thể chờ đợi là khi nào kênh giá này bị phá thì các bạn sell đuổi theo thực ra nếu tôi nhìn tinh thì đây là một tam giác Đấy, những tam giác này thì nó lại hơi hẹp chính ra nó là một tam giác và tam giác này là tam giác đảo chiều à, theo mô hình nếu tôi không nhầm nó sẽ là mô hình tam giác đảo chiều Đó, tất nhiên là dấu rìa nó đang ra ngoài tam giác một chút đấy rất nhiều khả năng là một tam giác đảo chiều đây là một tam giác tăng và theo lý thuyết thì tam giác tăng thì sau đó sẽ break out xuống đó à đây là một cái nêm thì nó sẽ chính xác hơn là tam giác nêm các bạn lưu ý nhé đây là một cái nêm nêm tăng nêm này nó có một yếu điểm là nó hơi hẹp cạnh nêm nó hơi hẹp đó đó, đây là cái nêm nếu nó xảy ra một phiên breakout các bạn hết sức lưu ý nhé nếu có một phiên breakout nêm nếu breakout nêm bây giờ đồng nghĩa với việc giá đóng cửa dưới 298 thì các bạn có thể bán mạnh nhé <clears throat> đối với chỉ số Nasdaq thì nó tuần qua thì tuần nó vẫn là một kênh đến lưỡng lự chưa ra một tín hiệu gì cả ngày thì nó có một cây nến à, cặp nến đảo chiều tuy nhiên thị trường sau đó cũng chưa bước vào đợt đảo chiều nên chưa biết được chỉ số MACD thì bắt đầu cho tín hiệu đi xuống đó Dow Jones thì cũng cho tín hiệu đi xuống từ trước nhưng không hề xuống Nana thì bắt đầu có tín hiệu đi xuống nhưng chúng ta cần chờ đợi xem nếu thực sự đi xuống thì tuần tới Nasdaq cần phá mạnh cái đường trung bình 20 ngày tức là 1.12200 nếu đóng cửa dưới 12.200 thì xác suất xuống sẽ cao SP500 cũng tương tự Dow Jones thôi chưa có tín hiệu gì cả Đấy, cặp nến đảo chiều cũng chưa có có một cặp nến đảo chiều trên ngày nó không rõ ràng và áp đảo MACD thì chắc cũng như hai đồng chí kia bắt đầu cho tín hiệu đi xuống đó nhưng giá nhưng quan trọng là MACD đây là cắt từ vạch không trên không nên tín hiệu xuống yếu nên chúng ta cũng chưa thể khẳng định được xuống xuống hay không dòng tương tự thôi dầu tuần trước cũng tăng nhưng xu hướng tăng lại yếu hơn rất nhiều chúng ta nhìn thấy đây trước đó là 4 tuần tăng rất mạnh sau đó một tuần tăng yếu tuần quài mở cửa và đóng cửa ở 46 gần như là doji xuống dầu chúng ta cũng chưa cần chờ đợi chờ đợi một phiên xuống mạnh của dầu thì chúng ta mới có thể tham chiến được Tiệu chung lại tuần tới thì chứng khoán và dầu chưa rõ ràng có lẽ chúng ta hạn chế giao dịch nhé đầu tuần có lẽ chúng ta vẫn tập trung giao dịch ờ, đối với vàng và các cặp tiền tệ gắn với bảng các cặp tiền tệ gắn với U thì như mấy cặp chính mà tôi vừa điểm tin còn sau đó quý vị hết sức lưu ý là uh, chú ý đến cuộc họp MC trong giữa tuần tôi sẽ cập nhật chiến lược mới trên group Telegram khi có chiến lược thay đổi so với chiến lược tuần và phân tích tuần đó là toàn bộ cái ờ, phân tích nhận định và quan điểm cá nhân tôi à, quý vị có thể có thêm một góc nhìn và thêm một cái cơ sở phân tích để đưa ra những quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Đấy, lời cuối cùng thì tôi muốn chúc quý vị là có một tuần giao dịch thành công.